Ngày hôm nay trong bài số 8, chúng ta sẽ tìm hiểu về những từ vựng nói về các môn học trên trường cũng như là những mẫu, mẫu câu xoay quanh về chủ đề này đấy. Các con đã sẵn sàng để bắt đầu bài học mới cùng với cô chưa? Nào, hãy cùng cô bước vào bài học để tìm hiểu cụ thể xem chúng ta sẽ tìm hiểu gì nhé. Trong bài học số 8, chúng ta sẽ tìm hiểu về những từ vựng sau đây. Vietnamese, Maths, English, Music, Art, Science, IT, History, Geography, and PE. chúng ta sẽ có tất cả hai mẫu câu. Đó là mẫu câu What subjects do you have today? I have Vietnamese, music and IT. When do you have maths? I have it on Monday, Tuesday and Friday. Bây giờ, cô mời các con cùng bước vào phần từ vựng để tìm hiểu cụ thể xem những môn học ngày hôm nay cô giới thiệu cho chúng mình là những môn học gì nhé.